Hello, xin kính chào tất cả các bạn à, Mình là Hùng đến từ hệ thống công ty GTNK.com Thì à, qua video ngày hôm nay thì Hùng xin đại diện hệ thống bên mình à, Muốn giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm cũng như là đập thùng à, dòng sản phẩm Titan Gel Nga hàng à, tăng kích thước dương bình các bạn nha à, Thì à, để đảm bảo mà cái nhu cầu à, sử dụng sản phẩm thì Titan Gel tăng kích thước dương bình này Thì hệ thống à, công ty GTNK Nga bên mình à, luôn luôn cập nhật những cái dòng sản phẩm mới Những cái dòng sản phẩm chính hãng để cho khách hàng sử dụng một cách à, an toàn và hiệu quả nhất để dạ rồi thì uh, sau đây mình sẽ mở thùng cho các bạn xem Thì uh, cái thùng đây thì mình mới uh, Hệ thống bên mình mới cập bến từ sân bay về các bạn ạ Đó thì bên mình mới uh, lấy về đây Cách đây không có lâu Mới tay luôn các bạn nha Đấy thì uh, ở trong này nó gồm có Titan gel Nga truyền thống và Titan gel Gold Nó có hai loại các bạn nhé thì uh, sau đây mình sẽ mở chi tiết uh, thùng bên trong cho các bạn xem và giới thiệu dòng sản phẩm cho các bạn hiểu rõ hơn ạ à, điều đầu tiên đây là dòng sản phẩm Titan gel uh, gold các bạn này titan gel gold này trên thân hộp nó có đầy đủ uh, những cái thông tin về uh, dụng sản phẩm như là uh, chất thành phần mã code hay là số lô số lót bao nhiêu lọ nó có in đầy đủ trên cái tên hộp đấy các bạn nha đó nguyên đai nguyên kiện là nó như thế này rồi sau đây mình sẽ mở cái dòng sản phẩm bên trong cho các bạn xem đây tại vì uh, titan gel là cái dạng gel bôi nên khi các bạn uh, mua thì các bạn phải uh, mua chúng hàng chính hãng thì mình sử dụng nó mới có hiệu quả được còn khi các bạn là mua chúng hàng giả hàng nhái rồi mình sử dụng cả nhiều lọ như thế này nó cũng không có cái, kết quả các bạn ạ đấy rồi bên trong sản phẩm là như thế này các bạn này đây đó đây là hàng uh, Titan gel gold nó được cải tiến hơn về mẫu mã cũng như là chất lượng sản phẩm bên trong so với cái hàng uh, Titan gel nga truyền thống đấy à, số lô số lót các bạn này được in đầy đủ trên cái tên hộp đó là tháng 02 2021 và lô không mới nhất là lô 02 các bạn nha đó thì trước ờ, là các bạn có sử dụng lô 01 nhưng bây giờ công ty Handel người ta đã cải tiến hơn và cho ra đời lô 02 thì mục đích của nó cũng chính là chuột hàng giả hàng nhái nó theo không kịp thôi đồng thời nó cải tiến hơn về chất lượng sản phẩm bên trong đấy chính vì thế các bạn trước khi mua hàng các bạn nên uh, mua những cái dòng sản phẩm lựa chọn những dòng sản phẩm mới mình mua cho nó an toàn và sử dụng một cách tốt nhất ví dụ như dòng ờ, dòng điện thoại iPhone đó các bạn iPhone thì ờ, iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8 thì những hai iPhone nó mới ra thì bao giờ nó cũng cải tiến hơn về những cái ờ, bộ phận hay là những cái kéo cấu hình bên trong nó sẽ tốt hơn các bạn nhé đó chính vì thế các bạn nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm mới này các bạn sử dụng nó sẽ hiệu quả hơn dạ rồi à, đây là Titan Gel Gold và mình sẽ mở hàng à, Titan Gel Nga truyền thống cho các bạn xem tại vì bên mình mới cập bến hai dòng sản phẩm đó các bạn Titan Gel Gold là cho những ai mà sử dụng cái dòng sản phẩm nó thích uống thuốc chậm các bạn ạ nhưng lứa độ lứa tuổi trung niên đấy còn Titan Gel Nga truyền thống thì xưa giờ rồi những à, khách hàng người ta thường thường ưa chuộng những cái dòng sản phẩm Titan Gel Nga truyền thống hơn cái gì truyền thống thì bao giờ nó cũng thích hơn các bạn ạ đấy mình sẽ mở cái dòng sản phẩm Titan Gel Nga truyền thống mới nhất bên mình mới cập bến các bạn đây là dòng sản phẩm bên trong các bạn này đó hyundai nguyên kiện là như thế nó như thế này các bạn nha một thùng như thế này nó gồm có 20 lọ như thế này đó 20 lọ như thế này này titan gel titan gel à, màu đỏ truyền thống à, và lô mới nhất mình xin nói là đây là lô 23 rồi các bạn 23A đây tháng 12 hạn sử dụng của nó là tháng 12 2020 lô 23A thì trước là các bạn sử dụng lô 21 và lô 22 rồi nhưng bây giờ người ta đã cho ra được lô 23 thì đương nhiên uh, mục đích của nó cũng như mình nói là tránh trà trộn hàng giả hàng nhái nó theo không kịp đồng thời nó sẽ cải tiến hơn một chút so với cái thành phần bên trong các bạn nên lựa chọn những dòng sản phẩm mới mình mua cho nó bạn đã an toàn các bạn ạ tại vì uh, mình xin lưu ý với các bạn rằng trên thị trường hiện nay titan gel này được bày bán rất là nhiều có nhiều nơi người ta phân phối cái hàng này cũng như là có một số nơi người ta uh, dùng những chiêu trò lừa đảo các bạn người ta bán những cái hàng tồn kho cho các bạn về sử dụng nó uh, không có kết quả đồng thời nó, nó hiệu quả chậm đó các bạn Ờ, đôi khi có một số cái nơi người ta bán hàng, hàng giả dạ, hàng nhái hàng lừa đảo hàng khuyến mãi thì các bạn mua về các bạn sử dụng nó không có kết quả tiền là mất tiền là mang nữa à, chính vì thế các bạn nên ờ, trước khi mua hàng à, thì các bạn nên tìm hiểu thật kỹ thông tin về dòng sản phẩm cũng như là nơi phân phối làm sao cho nó uy tín một xíu Dạ rồi, thì qua video ngày hôm nay thì Hùng xin đại diện hệ thống công ty Gelatin Nga bên mình uh, giới thiệu cũng như là mở thùng chi tiết về dòng sản phẩm Titan Gel tại cái thuốc chương bệnh này. Nếu như bạn nam nào mà đã và đang có nhu cầu sử dụng cái dòng Titan Gel này cần tư vấn hay là thắc mắc các bạn cứ trực tiếp liên hệ hai số line 0974 47557 hoặc là 0937 195 198 kết bạn Zalo sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn à, cho dù các bạn mua ở đâu chẳng hạn các bạn mua ở nơi khác nếu như các bạn cần tư vấn gì các bạn cũng có thể liên hệ bên mình để được tư vấn các bạn nhé thì ờ, mình sẽ luôn cập nhật những video mới về dòng sản phẩm Titan Gel này thì các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh và xem những video liên quan thì mình ờ, xin hẹn các bạn vào những video khác chúc các bạn uh, mua được đúng hàng và sử dụng một cách tốt nhất nhé xin kính chào tất cả mọi người